nào là đơn chất, thế nào là hợp chất và thế nào là phân tử thì chúng ta hãy chú ý theo dõi các bài giảng ngày hôm nay nhé. Đồng thời, ở đây thầy Duy đưa ra đó là các khái niệm này nằm ở trong cùng một slide bài giảng. Như vậy chúng ta phải có một cái tư duy, đó chính là các khái niệm này liệu chúng có một cái gì đó nó nó uh, tương đồng với nhau hay không và khi mà chúng ta nghiên cứu nó thì cái phương pháp nghiên cứu liệu có phải là phương pháp so sánh và đối chiếu hay không. Đấy, chúng ta hãy nhớ như vậy nhé. Rồi, chúng ta đi vào ngay bài ngày hôm nay. Thế nào là đơn chất? Thì đơn chất ở đây được định nghĩa như sau. Đơn chất là những chất này được tạo nên từ một nguyên tố học. Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố học. Được chưa nhỉ? Vậy thì đơn chất ở đây thì đơn ở đây có nghĩa là một rồi đúng không ạ? chất ở đây chúng ta có thể hiểu là uh, là là những như cái khái niệm đầu tiên của chúng ta khi đã học về hóa học rồi đúng nhỉ thầy nhắc lại nhá đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học đúng không nhỉ vậy thì hợp chất ở đây là gì hợp ở đây đã nhiều hơn một rồi thì khái niệm hợp chất ở đây sẽ là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở nên hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở nên được chưa nhỉ? Đấy, khái niệm này là khái niệm rất là đơn giản đúng không nhỉ? Tuy nhiên chúng ta lại cần phải nhớ với cái hai cái khái niệm này bởi vì